Đây là phát lớn Hôm nay bạn máy cũng thực hiện một hình chân dung nữa nè Cái hình xăm của ờ, chị khách đang ờ, thực hiện có hình của ờ, mẹ chị Nói chung là cái hình này chị có tê á Nhưng mà xăm chân dung thì hạn chế là không nên tê Nhưng mà chị tê để mà thực hiện nốt cái hình này Sẽ hỏi cảm nghĩ của chị khách nha Chị uh, biết cái Toto TN đến từ đâu rồi? À? Ờ, Facebook hả? À, Facebook dạ. Chị thấy uh, uh, xăm bên ờ, em làm như thế nào? Dạ, nhìn giống thật lắm Mà nhìn có... Chị thích không? Thích. Dạ. À.